đến tôi thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đà xin kính chúc quý lãnh đạo Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tam Lan Tây Ninh kính chúc quý lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, quý khách hàng trong và ngoài nước một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Cái này